Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh ờ, bình luận viên hút lúa của mình thì hôm nay mình sẽ nhận định cho tất cả anh em thêm một cái trận U20 nữa trước khi mình vào nhận định cho tất cả anh em thì mình sẽ đi về sơ lược những trận mà ngày hôm qua mình đã nhận định cho tất cả anh em nha thì ngày qua ngày hôm qua mình có nhận định cho tất cả anh em kèo U20 Nhật Bản với U20 Kyrgyzstan nha anh em thì trận này mình cho tất cả anh em nằm kèo U20 Nhật Bản thì anh em cũng đã húp full mã kèo U20 Nhật Bản này với cái tỷ số là 3-0 nha anh em còn cái trận Brentford với Fulham thì mình cho anh em nằm mạnh tay cái mã kèo tài thì cái trận này 3-2 thì anh em cũng húp được cái mã kèo tài mà anh em gãy cái mã cái kèo Fulham nhưng mà anh em cũng vẫn lụm được vài mã kèo rung trong hiệp 1 và hiệp 2 luôn nha còn trận Torino và bờ Na này thì mình cho anh em gãy kèo nhưng mà anh em ăn hai kèo này thì anh em cắn qua anh em chẳng còn lời kèo nha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 mình cho kèo anh em để anh em trong nhóm của mình cho kèo để anh em đăng ký một cái trang bên mình chơi để anh em chào anh em đánh cho nó dễ luôn nha chứ anh em đánh ở ngoài qua thầu qua cò anh em bắt tiện và anh em không có được lợi giống như anh em đăng ký trang anh em đánh còn vấn đề đăng ký trang thì anh em chẳng bị ít nhất vốn anh em cũng phải có anh em mới đăng ký trang được chơi được giống như anh em có vốn một triệu anh em nạp vô anh em đánh mới được chứ không lẽ bây giờ anh em đăng ký trang anh em vô đó anh em xem hay sao mà anh em không gắn bị vốn thì giống như anh em đăng ký trang anh em chỉ cần nạp vô một triệu anh em chơi giống như mình gửi kèo cho anh em thì anh em giống ít thì anh em đánh ít còn giống nhiều thì anh em đánh nhiều và ăn bao nhiêu thì anh em rút ra bấy nhiêu thôi chứ không có phải là ăn không được rút đâu nha Trời, dắt cái trang bên mình giới thiệu cho tất cả anh em là rất uy tín hiện tại rất là đông anh em trong nhóm đang chơi rồi đó thì cái vấn đề mình phiên anh em nên đăng ký trang chơi cho nó dễ nha chứ hiện tại nay đang chơi qua thầu qua cò thì anh em còn rất là nhiều trận nhưng mà thầu cò nó ép anh em thì anh em khó xử đó cái vấn đề đó là mình phiên tất cả anh em luôn rồi bây giờ mình sẽ vào nhận định cho tất cả anh em trận U20 Jordan và U20 Oman diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 8 tháng 3 nha anh em đây là lượt uh, cuối rồi đây là lượt cuối Dòng 3 của dòng ờ, ờ, bảng ờ, anh em thì hiện tại trên đầu bảng xếp hạng Hàn Quốc đang đứng vị trí đầu bảng 6 điểm với 6 bàn thắng nha. Còn trong khi đó Jordan đang đứng ở vị trí nhì bảng có 3 điểm với không bàn thắng. Nhưng mà Tajikistan cũng không kém cạnh gì nha anh em. Tajikistan cũng đang đứng vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng và có 3 điểm có Oman Oman thì chắc hết cơ hội đi tiếp vào vòng trong rồi anh em Oman thì đang có không điểm và âm 5 bàn thắng thì trận này Jordan gặp Oman thì ờ, lợi thế cho Jordan để ờ, vươn lên cái vị trí nhì bảng để có thể nắm chắc cái vé đi vào vòng trong nữa nha thì hiện tại thành tích gần nhất của hai đội thì anh em cũng thấy rồi bên phía Jordan thì cái thành tích đang rất là tốt nha Jordan ờ, hai trận gần nhất trên vòng bảng U20 châu Á thì Jordan đã thắng một trận và để thua một trận trước Hàn Quốc còn trong trước đó nữa thì Jordan đang có cái phong độ rất tốt nha thì đó anh em cũng thấy cái phong độ của thằng Jordan đang rất là tốt nha thì à, trận này Jordan gặp Oman thì Jordan đang có cái lợi thế là mạnh hơn rất nhiều và Jordan thì sẽ có cái cơ hội đi tiếp vào cái vòng trong nữa nha thì hiện tại mình nhận định hơi sớm nên nó chưa có cái à, đội hình à, dự kiến cho tất cả anh em thì mình sẽ đi vào cái phần tỷ lệ kèo luôn nha anh em thì cái trận này trận này là nhà cái đưa ra cái mã kèo là U20 ờ, Jordan đang chấp với mã kèo là một nha anh em và tài xỉu 2,25 thì cái trận này anh em cứ vào cái mã kèo Jordan cho mình nếu mà anh em cầm trang anh em có chơi trang á, thì anh em chờ cái kèo một này nó tụt xuống 0.5 ờ, hoặc 0.75 thì anh em nằm vào nó sẽ lợi thế cho tất cả anh em hơn nha thì tại sao mình khuyên anh em ờ, nên đăng ký trang chơi thì giống như anh em đăng ký trang cả nhà à, giống như mấy thằng thầu cò anh em quấn qua thầu cò một là nó cho anh em cái kèo kèo một trái hai là nó cho anh em cái kèo 1,25 ăn chín hoặc là một trái anh em ăn bảy mươi mấy ăn tám thì anh em phải bắt tiện chưa anh em cầm trang anh em không cần vô vội anh em chỉ cần trận đấu ra sân chừng 10 phút thôi mà nó không có bàn thắng thì kèo nó tụt xuống còn nửa trái lúc đó mà sức mà anh em mà lựa kèo anh em vào cái đó là cái vấn đề anh em đăng ký trang anh em chơi rất là lợi thế cho tất cả anh em luôn chứ không phải mình đưa anh em vô đăng ký trang chơi mà anh em đánh kèo lỗ hơn ngoài thì mình đâu kêu anh em vô đăng ký trang làm gì đó anh em thấy cái lợi thế mà anh em chơi trang chưa giống như cái kèo một trái này thôi anh em vào anh em ờ, đánh à, anh em chờ trong vòng 5 3 phút thì kèo nó tuột xuống anh em mất sức mà anh em vào nha đó là cái vấn đề à, trận này thì à, mình nhận định cho tất cả anh em trận này là U20 Jordan sẽ ăn với cái tỷ số là à, 21 hoặc là 20 luôn nha anh em thì anh em có thể nếu mà anh em sợ thua cái trận này anh em có thể lót lại cái mã tỷ số một điều lót lại mã tỷ số 11 nha anh em thì còn anh em nào à, tin tưởng mình thì anh em cứ chờ cái kèo này tuột xuống 0,75 hoặc 0.5 thì anh em vào cái kèo thì tỷ lệ anh, em ăn rất là cao luôn thì anh em cũng thấy Jordan đang đứng vị trí thứ hai bảng xếp hạng mà cái trận này Jordan cho dù à, có thua đi nữa Jordan cũng vẫn đang đứng vị trí thứ hai và trong khi đó Hàn Quốc đang gặp Tajikistan thì Hàn Quốc sẽ Tajikistan thì không có cửa thắng được Hàn Quốc thì à, Jordan đang nằm ở cái vị trí là rất là an toàn rồi tại bởi vậy Jordan phải cần thắng trong cái trận này với cái tỷ số cách biệt là một bàn bởi vậy mình khuyên anh em nên chờ kèo nó tụt xuống 0.5 hoặc 0.75 thì anh em vào thì anh em chắc ăn là có lời đó là cái phần nhận mệnh định của mình về cái trận U20 Jordan và U20 Oman thì anh em nào mà cứ tin tưởng mình hoặc là trùng à, huyết với mình thì anh em cứ vào cái mã kèo à, U20 Jordan chấp 1 thì anh em giống như mình nói cho tất cả anh em rồi anh em có trang anh em chờ kèo tuột anh em hãy vào thì anh em tỷ lệ anh em ăn đủ nó sẽ cao hơn nha thì đó là cái phần của mình còn anh em nào không tin tưởng mình hoặc là không tin tưởng mình thì anh em cứ đánh nghịch lại những cái mã kèo mà mình cho tất cả anh em mình không yêu cầu anh em phải đánh theo kèo của mình anh em có thể đánh nghịch lại kèo của mình nhưng mà tỷ lệ anh em đánh nghịch lại mình thì anh em thua rất cao cái đó là mình chỉ nói sơ qua cho tất cả anh em thôi anh em tin tưởng mình thì anh em cứ liên hệ qua zalo 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng hai lúa của mình mình sẽ hướng dẫn tất cả anh em đăng ký trang và đưa anh em vào nhóm để chơi được nhiều mã kèo hơn để cho tất cả anh em kiếm cái lợi nhuận nhiều hơn đó thì à, đến đây mình cũng đã nhận định xong cho tất cả anh em thì anh em nào đang xem thấy hay để lại cho mình một lượt đăng ký kênh và một lượt bình luận để anh em có thể nhận được video sau sớm nhất của mình thì hẹn gặp lại anh em ở những video sau